Ờ, để kiểm tra cái tài khoản quảng cáo của mình ấy nó còn sống hay là nó đã chết rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần facebook.com này com nhé gạch chéo này ads này giờ nhé mà là giờ bấm enter các bạn nhé enter này Đấy, thế là, là mình sẽ truy cập vào chỉnh chỉnh quảng cáo này rồi mình bấm vào phần thì các bạn là công cụ quảng cáo meta có thể không hoạt động nhưng mong muốn khi bạn bật tiện ích chạy quảng cáo thì chứng tỏ là cái này nó đang bật một cái tính năng chạy quảng cáo mình đã đi vào nhá mình bấm vào thao tác mới này mình mở trên cái tiện ích này đây đây là mình tắt cái adblock đi bạn nhé mình tắt này đi vào này đó mình bấm vào phần nào mình tắt đi các bạn rồi lại mình tắt cho mình tất cả tiện ích này mở manager extension này mình đây mình remove đi bạn nhé remove nó đi luôn xóa đi luôn hoặc là bạn tắt bấm gạt cái nút xe bên trái này remove để xóa rồi nhé để khóa chữ quảng cáo rồi bấm ok xong rồi rồi mình sẽ quay lại cái trình quảng cáo này thì hiện tại cái tài khoản này là trước đó cũng đã chạy mà nhỉ về trước đó đã bị chạy rồi đây, chiến dịch từ hai 2021 này quảng cáo hàng tiêu dùng Thái thì đã đã chạy một lần rồi thì bây giờ mình sẽ bấm kiểm tra xem nó bị lỗi gì rồi nhá thì lỗi quá là có hàng rất nhiều lỗi khác nhau một là do mình nợ tiền mình không, không thanh toán trong tài khoản quảng cáo hai đó là gì mình bị vi phạm mà nội dung ba là bị rất nhiều nguyên nhân khác nữa rồi nhá thì mình bấm xem chi tiết này thì nó báo gì <clears throat> là hiện tại nó bị ờ, tài khoản quảng cáo bị hạn chế này bây giờ là ở bên phải là nút màu xanh nhé nút màu xanh tức là sao là yêu cầu xem xét lại được thì mình sẽ phải áp giấy tờ lên thì rất nhiều tài khoản đấy là cái nút để nó mở đi có nghĩa là cái tài khoản này là đã đã xem xét rồi mà Facebook không mở cho các bạn nhé thì bây tôi sẽ bấm vào phần là yêu cầu xem xét lại này và hãy xác nhận danh tính của bạn mình bấm bắt đầu nhé bây giờ nó sẽ yêu cầu là sẽ là cái tệp của quảng cáo này có chính chủ không ạ nhé bấm bắt đầu này và bây giờ mình sẽ gì là bấm tải hình ảnh lên nhé thì đối với những tài khoản mà lâu không chạy thì nó sẽ bảo chị nhập một email đấy nhập email nữa thì các bạn nhập lại địa chỉ email nó gửi cho bạn một cái mã đăng nhập thì gửi xong đúng không nó, nó sẽ chuyển ra cái giao diện như này và bây giờ là tôi sẽ tải hình ảnh lên nhé mình sẽ chụp này chụp mặt trước của giấy chứng nhân dân hoặc là chụp mặt trước của cái thẻ căn cước các bạn nhé thẻ căn cước bạn có bấm tải lên này đó tôi để tôi đã lưu trữ ở đích tốt thì phải này đây tôi để là identity card này là cái chứng nhân dân của bạn nhé à, thẻ căn cước này làm lại bạn nhé rồi bấm bắt đầu này tải lên này vào đây đây là giấy tờ là mặt trước của bạn nhé bây giờ mình sẽ bấm tiếp tục này và bấm tiếp tục bạn này và yêu cầu xem xét lại thì bây giờ nó bảo là gì à, nếu tài khoản Facebook của bạn bị hạn chế quảng cáo không đủ chính sách này hoặc các tiêu chuẩn khác đúng không thì bạn phải yêu cầu xem xét lại cho rằng chúng tôi không hạn chế về quảng cáo đó thì bây giờ mình sẽ chọn lý do khác này thì bây giờ mình sẽ nhập luôn nhé mình sẽ nhập là lý do là tôi là đúng không tôi là chính chủ đúng không tôi là Nguyễn à, Thị Diễm Thúy đúng không là chủ bây giờ mình sẽ mình sẽ dịch sang tiếng tiếng Anh nhé bây giờ mình sẽ dịch từ tiếng Anh này mình mở nguồn dịch này Google dịch để cho dễ các bạn nhé mình sẽ chuyển là tiếng mình sẽ copy từ tiếng Việt sang tiếng Anh vào nhé à, tôi là Nguyễn à, Thị Diễm Thúy đúng không Diễm Thúy này rồi Diễm Thúy này là chủ sở hữu các bạn nhé tài khoản quảng cáo có ID nhé ID bây giờ ID hai chấm này hai chấm mình xem ID của nó này nó là bao nhiêu bạn nhé tài khoản này có ID đây là mình copy ID nó đây ID này mình bấm vào xem ID các bạn nhé mình bấm vào phần uh, phần cái tài khoản này à mình bấm vào phần này bạn bấm vào phần à, mình bấm vào số ba gạch này bấm vào chữ chữ tài khoản này bấm chất lượng các bạn nhé bấm chất lượng này rồi sẽ thấy id nó đây đây mình copy id các bạn nhé đây sợ id đâu đây id đây đó là id cái này bạn nhé đây này id này bấm xem id để bạn xem này đây copy id này này đây id tôi có quảng cáo đấy bạn nhé mình copy cái từ này đó chuyển ở đây này cho dịch này mình dán vào đây đó mình à, dán vào đây các bạn này rồi chấm cái này tôi chân thành cảm ơn ok các bạn ờ mình giờ chấm cái này bây giờ mình sẽ copy ở tiếng anh đi nhé đây copy được mình copy sang tiếng anh này sao chép ở này vào nhé bấm sao chép này mình chuyển cái phần này vào này rồi bây giờ bây giờ mình sẽ mình đi chỗ khác này bây giờ mình sẽ dán cái à, bộ dung tiếng anh vào đây nhé còn chuẩn b này bây giờ mình sẽ bấm gửi vào này bấm gửi này gửi và các bạn đợi cho trong vòng khoảng độ à, từ à, từ 4 đến 8 tiếng các bạn nhé đấy bây giờ là gì đã yêu cầu sẽ xét lại này bây giờ bấm đóng là xong này các bạn đợi cho tôi từ 4 đến 8 tiếng thì nó có thể nó sẽ mở lại các bạn để các bạn chạy đến tài khoản này này rất là không chạy rồi rồi tôi kiểm tra chiến dịch cho bạn xem này tài khoản này nào chạy từ thời điểm là 2021 này đây bạn xem này đây, và bỏ đấy rất lâu rồi cái này hai năm rồi mà bây giờ 2023 các bạn chạy từ đây bạn xem thời điểm chạy nhé rồi bây giờ chúng nó chúng ta phải gì xem lại nhé xem lại xem là có vi phạm gì không rồi như vậy là các bạn sẽ đợi nhé đợi trong vòng khoảng 4 đến 8 tiếng thì nó sẽ mở lại tài khoản cho các bạn và các bạn thấy à, đoạn video tôi hướng dẫn này hay thì các bạn có thể bấm đăng ký kênh của Phạm Thanh Bình và chúc các bạn thành công xin chào và hẹn gặp lại